Chào các bạn Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo choàng cho bé như thế này Phần cổ thì mình cũng có móc những cái hoa nhỏ cho phần cổ thêm xinh xắn hơn Có làm dây buộc ở phần cổ ha Và cũng có tạo hai cục bông cho phần dây của mình nó có điểm nhấn Để làm được mẫu này thì dụng cụ đơn giản Mình sử dụng len miêu cốt tông của 125g Sợi len của mình là mát S chữ đỏ Độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm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 mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8 có được 8 mũi móc đơn rồi nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời từ đây móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được vòng đầu tiên tạo ra 8 chân móc cho vòng thứ hai thì vòng thứ hai móc vào chân đầu tiên là cái chân mà mình móc mũi dời kết thúc vòng đầu tiên á móc vào đó một mũi móc đơn từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1 2 3 tiếp tục đâm kim vào chân mũi móc đơn thứ hai móc vào đó một mũi móc đơn móc lên 3 mũi móc xích móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn lần lượt móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha lên 3 mũi móc xích móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn lên 3 mũi xích chân thứ năm móc một mũi đơn lên 3 mũi xích chân thứ sáu móc một mũi đơn lên 3 mũi móc xích chân thứ bảy móc một mũi móc đơn lên 3 mũi móc xích chân thứ 8 móc một mũi móc đơn móc đến chân thứ 8 rồi thì xét cái chân thứ 8 nó có một cái chân móc của cái mũi dời kết thúc phần phía dưới ha ta sẽ không móc vào đó mà các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó mình đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên á móc vào đó một mũi dời từ đây móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta có được 8 cái khoảng trống để mình tạo cái họa tiết ô vuông tiếp theo nè nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại ha và cắt cái đoạn len thừa đi thì tám cái khoảng trống mà mình vừa tạo được ở đây mình sẽ tạo ra một cái họa tiết ô vuông ha tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút có được một nút rồi đâm kim cho mình vào một khoảng trống bất kỳ mà mình tạo ở phần màu trắng nè đâm kim vào một khoảng trống bất kỳ sau đó kéo nút vừa tạo qua cái khoảng trống từ đây móc lên một mũi móc xích móc vào cái khoảng trống đó một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào khoảng trống đầu tiên rồi từ đây móc lên hai mũi móc xích khoảng trống thứ hai móc một mũi móc đơn lên hai mũi xích ở cái khoảng trống thứ ba móc cho mình một mũi móc đơn lên hai mũi móc xích tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào cái khoảng trống thứ ba đó như vậy là ở cái khoảng trống thứ ba này mình sẽ tạo ra được một cái góc vuông ha móc lên hai mũi móc xích khoảng trống thứ tư móc một mũi móc đơn lên hai mũi móc xích ở khoảng trống thứ năm thì tạo một góc vuông tương tự như khoảng thứ ba tức là ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn khi móc nhớ dấu len ha lên hai xích và mũi móc đơn thứ hai vào cái khoảng trống thứ năm ta được cái góc vuông thứ hai tiếp tục móc lên hai mũi móc xích khoảng thứ sáu móc một mũi móc đơn lên hai mũi móc xích khoảng trống thứ bảy mình sẽ tạo một góc vuông tương tự một mũi móc đơn hai mũi xích mũi móc đơn thứ hai tiếp tục lên hai mũi móc xích khoảng trống thứ 8 móc một mũi móc đơn lúc này mình đã có được ba cái góc vuông rồi ba góc vuông hoàn thiện đến cái góc vuông thứ tư các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích cái khoảng trống mà mình đâm kim đầu tiên các bạn cũng móc cho mình vào khoảng trống đó một mũi móc đơn sau đó gây nên hai mũi móc xích đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên mà ta bắt đầu móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len như vậy là cái khoảng đầu tiên cũng là khoảng cuối cùng mình cũng tạo ra được một góc cuối cùng ha nó cũng tạo ra được một cái họa tiết ô vuông như thế này họa tiết ô vuông kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến cái khoảng trống thứ sáu ha tạo ra được hai cái góc vuông rồi và một nửa của cái cạnh à, thứ ba rồi nè thì tiếp theo đến cái khoảng trống thứ bảy á các bạn móc cho mình lên hai mũi xích đâm kim vào khoảng thứ bảy móc một mũi móc đơn thay vì ở đây móc lên hai mũi móc xích các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích trước mình sẽ đặt cái họa tiết ô vuông đầu tiên như thế này sau đó mình sẽ chọn một cái góc đây các bạn chọn góc cho mình theo cái hướng này ha đâm kim vào cái khoảng trống của cái góc vuông sau đó mình sẽ đưa cái nút này qua cái khoảng trống của cái góc vuông đó móc lên đây mũi móc xích thứ hai như vậy là ở đây mình đã có được hai mũi móc xích rồi nè tiếp tục cái họa tiết ô vuông mình đang móc móc tiếp vào đó một mũi móc đơn để tạo ra cái góc thứ ba ha ta hoàn tất được góc vuông thứ ba cho họa tiết thứ hai tiếp tục móc lên một mũi móc xích thay vì là hai mũi móc xích như các cái hàng bên kia nè thì móc lên một xích trước cái xích thứ hai mình sẽ đâm kim vào cái khoảng giữa của cái cạnh kế bên này kéo cái nút mà mình tạo này qua chân móc này sau đó móc lên mũi xích thứ hai thì ta có được hai mũi xích rồi nè thì tiếp tục đâm kim vào cái khoảng trống thứ 8 của họa tiết ô vuông thứ hai nè móc vào đó một mũi móc đơn tiếp tục lên một xích móc vào cái khoảng kế tiếp của cái cạnh bên này đâm kim vào cái khoảng kế bên nè kéo nút này qua móc lên mũi móc xích thứ hai hoàn tất góc vuông thứ tư của họa tiết thứ hai móc vào đó một mũi móc đơn móc lên xích đầu tiên đâm kim vào cái góc vuông kế bên của họa tiết đầu tiên kéo sợi len qua móc lên xích thứ hai kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên của họa tiết ô vuông thứ hai móc một mũi dời lên một xích kéo và cắt len sau đó canh chỉnh cho mình các cái mũi móc cho nó đều lại nè thì như vậy là mình đã nối được hai họa tiết ô vuông lại với nhau các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều họa tiết ô vuông tương tự như vậy nữa khi nối các họa tiết ô vuông ta sẽ nối theo một chiều đặt cho mình theo hướng này mình móc đến cái khoảng trống thứ sáu rồi thì lần lượt nối từ cái góc vuông dưới đây lên cái góc vuông trên này sau đó sẽ kết thúc ô vuông theo như mà mình vừa hướng dẫn á lúc này các cái sợi len thừa của mình nó sẽ nằm ở một đầu phía trên ha tương tự như các cái ô vuông bên này nè thì sợi len thừa sẽ nằm ở bên trên ta sẽ tạo ra được một cái sợi dây dài như thế này móc thêm cho mình nhiều họa tiết cho đến khi ta nối hai đầu lại tạo ra được một cái độ rộng vừa vặn với cái phần cổ nè thì size phần cổ mình có để ở dưới mô tả các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình làm theo cái chiều dài đó ha bây giờ mình sẽ viền lại một hàng để viền lại các bạn đâm kim cho mình vào cái góc vuông đầu tiên của họa tiết ô vuông đầu tiên kéo sợi len qua cái khoảng trống góc vuông này móc lên một mũi móc xích đâm kim vào cái khoảng trống đó móc tiếp một mũi móc đơn sau đó tiếp tục ở mỗi cái cạnh này của mình nó sẽ có hai cái khoảng trống nè thì khoảng trống thứ hai này móc cho mình 3 mũi móc đơn khi móc lưu ý giấu len thừa để ta cắt len không phải giấu len nhiều nha khoảng trống kế tiếp cũng tương tự móc 3 mũi móc đơn nè ta được tổng cộng là 7 mũi đơn cho phần viền rồi ha thì tiếp tục ở cái họa tiết ô vuông này nó sẽ còn một cái góc vuông ở đây thì cái góc này các bạn cũng móc cho mình vào đó một mũi móc đơn tiếp tục di chuyển kim đến cái góc vuông đầu tiên của họa tiết thứ hai móc một mũi móc đơn như vậy là một cạnh hình vuông của mình sẽ viền lại được ở 8 mũi móc đơn ha các bạn sẽ làm lần lượt tương tự cho mình cho đến hết nè chính giữa thì móc 3 mũi móc đơn ở mỗi cái khoảng trống khi móc đến đâu cũng giấu sẽ thừa vào trong mũi móc ha ở hai góc của mỗi cái góc vuông thì ta sẽ móc một mũi móc đơn góc vuông cuối cùng của họa tiết đang móc nè góc vuông đầu tiên cho họa tiết kế bên nè một mũi móc đơn luôn và làm tương tự đến hết móc cho đến cuối hàng ở cái họa tiết cuối cùng còn một cái góc vuông này thì góc vuông này cũng móc một mũi móc đơn như vậy là ta đã có được cái chân móc cụ thể để mình móc cái phần thân phía dưới móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở mỗi họa tiết ô vuông mình có viền lại bằng 8 mũi đơn thì 8 mũi đơn đó chia đôi ra được 4 mũi các bạn sẽ móc cho mình ba chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn nè kép đơn đầu tiên vào chân đầu tiên kép đơn thứ hai vào chân móc thứ hai mũi kép đơn thứ ba vào chân thứ ba có được 3 mũi kép đơn rồi chân thứ tư là cái chân mà mình vừa chia được á chân đó các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này 3 mũi kép đơn mỗi chân xen hai mũi cùng chân các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha mình cứ móc 3 mũi mỗi chân một nè kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba được 3 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết hàng sau khi móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng cũng là cái chân thứ tư của cụm mà mình móc cuối cùng ha móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc ta hoàn tất được cái hàng đầu tiên cho cái phần thân áo nè khi các bạn để cho mình cái phần thân áo lại gặp cái phần cổ lại thì nó sẽ có được một cái độ xòe vừa phải đây bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng tiếp theo ha từ điểm này các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc cho mình vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi kép đơn trước móc lên một mũi móc xích sau đó mình sẽ bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân thứ ba ba mũi kép đơn cùng chân móc ba mũi ha một hai nè ba đâm kim vào đây móc ba mũi kép đơn ta được một họa tiết đầu tiên nè móc lên một xích sau đó từ cái họa tiết đầu tiên đến cái họa tiết thứ hai các bạn sẽ cách cho mình ba chân móc phía dưới bỏ qua ba chân móc và móc vào chân thứ tư ba mũi kép đơn ta sẽ có được cái họa tiết thứ hai tiếp tục làm tương tự cho các họa tiết kế tiếp nè lên một xích bỏ qua ba chân móc vào chân thứ tư ba mũi kép đơn cùng chân móc và mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các họa tiết còn lại cho đến cuối ha cứ móc lên một xích bỏ qua ba chân móc vào chân thứ tư ba mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba lên một xích và làm tương tự đến hết hàng sau khi móc đến cuối hàng thì số mũi móc cuối cùng của mình có nhiều trường hợp nó sẽ có từ 3, 2 và một mũi móc ha. Thì các bạn cứ bỏ qua cho mình tất cả các chân móc đó, lên một xích và đâm kim vào chân cuối cùng luôn, móc vào một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được cái hàng móc thứ hai nè, móc lên một xích đây hàng móc thứ hai của mình hoàn tất tạo ra được những cái họa tiết như thế này quay ngược đầu móc lại hàng móc kế tiếp các bạn móc cho mình vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi móc đơn sau đó đâm kim vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn khi có được hai mũi móc đơn liên tiếp móc lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 sau đó mình sẽ đâm kim vào cái khoảng móc kế tiếp á, là cái khoảng giữa hai cái họa tiết của mình nè móc vào đó một mũi móc đơn tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích móc vào cái khoảng kế bên một mũi móc đơn nữa tức là mình sẽ móc vào các cái khoảng giữa các họa tiết ha móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi mình móc đến cuối hàng thì số mũi móc cuối cùng cũng giống như số mũi móc đầu tiên móc vào khoảng trống một mũi móc đơn và móc vào chân của mũi kép đơn cuối cùng đó một mũi móc đơn ta hoàn tất được hàng móc thứ ba của phần thân áo nè móc lên cho mình hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ tư móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi kép đơn móc lên ba mũi móc xích sau đó đâm kim vào cái khoảng đầu tiên là cái khoảng giữa năm mũi xích này nè móc vào một mũi móc đơn như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được nửa khoảng nè ở phía dưới là 5 mũi thì ở đây mình chỉ có 3 mũi thôi tạo ra nửa khoảng tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích sau đó đâm kim vào khoảng của 5 mũi móc xích kế bên móc vào một mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến hết ha 5 xích nè móc vào khoảng kế bên một mũi móc đơn lên 5 xích và làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì cụm cuối cùng cũng giống như cụm đầu tiên mình sẽ tạo ra một nửa khoảng bằng cách móc lên 3 mũi xích đâm kim vào chân của mũi móc đơn cuối cùng móc vào đó một mũi kép đơn ta hoàn tất được hàng thứ tư ha móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ năm mình sẽ tiến hành viền lại nè để viền lại được các bạn móc cho mình vào chân của mũi kép đơn đầu tiên á đây móc vào cái chân của mũi đầu tiên một mũi móc đơn từ chân thứ hai trở đi mình sẽ móc vào các cái khoảng trống ha thì đây là nửa khoảng móc vào cho mình hai mũi móc đơn các cái khoảng còn lại sẽ là khoảng nguyên ha mỗi khoảng các bạn móc cho mình 4 mũi móc đơn vào mỗi khoảng là khoảng này ha móc vào bốn mũi móc đơn nè tương tự cho khoảng kế bên cũng móc bốn mũi móc đơn sau đó mình làm tương tự cho đến hết ha khi móc được đến cuối rồi thì cái khoảng cuối cùng cũng giống như khoảng đầu tiên tức là mình sẽ có nửa khoảng móc cho mình vào nửa khoảng đó hai mũi móc đơn sau đó đâm kim vào chân cuối cùng móc một mũi móc đơn đã hoàn tất được hàng thứ năm các bạn để ý cho mình một cái tầng của mình nó sẽ gồm có một hàng kép đơn một hàng sò hai hàng xích và một hàng mũi đơn thì từ các thân tiếp theo của thân áo mình cũng lặp lại năm cái hàng móc tương tự như thế này ha những bạn nào mà muốn cho phần thân áo xòe á thì mình sẽ lặp lại cho tất cả các cái hàng móc đều y chang như vậy luôn tức là cái hàng kép đơn này nó sẽ bằng nhau luôn còn đối với mẫu này mình muốn cho cái độ xòe vừa phải nên móc lên cho mình hai xích để ý ở cái hàng kép đơn đầu tiên mà mình tạo nè ta có 3 mũi kép đơn mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi ở đây mình có 3 mũi rồi nè thì hàng kế tiếp mình sẽ là 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha ta quay ngược đầu móc lại nè móc cho mình vào 4 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư khi có được 4 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc một và hai sau đó các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè được 4 mũi rồi nè chân kế tiếp hai mũi cùng chân móc sau đó móc tương tự cho đến hết sau khi móc đến cuối hàng rồi nè có nhiều trường hợp cái số mũi cuối cùng nó không đủ cụm ha các bạn cứ móc cho mình đến chân cuối cùng hai mũi kép đơn là được đây ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên của cái cụm thứ hai những bạn nào mà muốn cho cái phần thân áo của mình nó có cái độ xòe quá xòe á thì các bạn sẽ móc cho mình lặp lại cái cụm này ba kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc ha hàng kế tiếp nè móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn sau đó tiếp tục móc lên một mũi xích từ khoảng cách này cho đến cái cụm đầu tiên sẽ cách nhau là hai chân móc bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba ba mũi kép đơn móc lên một xích từ họa tiết này cho đến họa tiết kế tiếp nó sẽ cách nhau là ba chân móc bỏ qua ba chân móc vào chân thứ tư ba mũi kép đơn móc lên một xích làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó các bạn sẽ lặp lại cho mình thêm hai hàng mũi đơn và một hàng mũi móc đơn tương tự như cái hàng mà mình vừa móc ở đây ha sau khi mình đã móc hoàn tất được cái tầng thứ hai có một hàng kép đơn một hàng sò hai hàng xích và một hàng mũi đơn nè lên hai mũi xích hàng kế tiếp thì mình sẽ dựa vào hàng kép đơn đầu tiên của cái tầng bên trên nó mình sẽ tăng cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi nữa ha thì nó sẽ có cái độ xòe vừa phải 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè thì hàng kế tiếp mình sẽ là 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha những bạn nào mà thích cái độ xòe vừa phải thì mình sẽ làm theo công thức này còn những bạn nào mà muốn cho cái phần thân áo của mình nó xòe đậm á thì mình cứ móc theo công thức của tầng 1 hoặc là mình có thể xen kẽ hai hàng giống nhau sau đó hai hàng giống nhau và tăng mũi tương tự ha đối với size của mình mình sẽ móc 5 mũi mỗi chân nè mũi thứ hai mũi thứ ba mũi kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm được 5 mũi kép đơn mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc nó sẽ tăng một mũi so với cái hàng bên trên ha các bạn có thể thay đổi công thức nè hai hàng ba kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc hai hàng 4 kép đơn hai hàng 5 kép đơn ha và mình sẽ làm tương tự thì nó sẽ có cái độ xòe xòe hơn cái phần thân áo mà mình có được nè hoặc là muốn xòe nhiều hơn thì có thể áp dụng theo công thức của tầng 1 là được móc tương tự cho mình cho đến hết hàng và lặp lại cho mình 4 tầng nữa một hàng kép đơn một hàng sò hai hàng xích và một hàng mũi đơn ha thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái chiều dài của phần thân áo từ cái phần cổ áo nè đến cái hàng mà mình móc cuối cùng nó sẽ bằng chiều cao từ cổ áo cho đến cái phần lai áo hoặc là tùy vào các bạn muốn cho nó dài ngắn thì các bạn sẽ canh chỉnh theo chiều dài ha số đo đó mình có để dưới phần mô tả nè các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo và nhớ lưu ý cho mình cái độ xòe của phần thân áo nó sẽ dựa vào cái hàng kép đơn của mỗi tầng ha hàng này là 5 mũi mỗi chân nè mũi thứ hai nè mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm 5 mũi mỗi chân rồi sẽ là hai mũi cùng chân và chân kế tiếp móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha thì sau khi các bạn đã có được chiều dài của toàn bộ phần thân áo rồi nè ta sẽ có được một cái độ xòe vừa phải thì bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân áo tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi mình sẽ bắt đầu viền ở cái phần cổ trước cái mặt phải sẽ là cái mặt phải của cái họa tiết ô vuông của mình nè đây là mặt phải ha thì các bạn sẽ đưa cho mình đây là mặt phải của toàn bộ phần thân áo luôn mình sẽ đâm kim vào cái góc vuông đầu tiên của họa tiết đầu tiên sau đó kéo nút vừa tạo qua cái khoảng trống này móc lên một mũi móc xích móc vào khoảng trống đầu tiên đó một mũi móc đơn hàng viền này nó sẽ tương tự giống như cái hàng viền của mũi đơn mà ta viền đầu tiên ở phía dưới này nè tức là mình sẽ có một đơn vào khoảng này ba đơn vào hai khoảng này và một đơn vào khoảng cuối cùng ha 8 mũi đơn cho cái phần viền này thì móc vào khoảng kế tiếp này 3 mũi móc đơn nhưng lưu ý mình muốn tạo cái điểm nhấn cho phần cổ áo bằng các cái mũi nhọn á thì khi móc 3 mũi móc đơn các bạn sẽ móc lên cho mình 3 xích sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn thứ ba móc vào một mũi dời ta sẽ có được một cái điểm nhọn nè hoàn tất tiếp một mũi đơn cho cái cụm này một mũi nhọn như thế này ha sau đó tiếp tục sẽ là ba mũi móc đơn vào khoảng trống kế bên nhưng mà lưu ý khi các bạn đi liên tục cho mình 3 mũi móc đơn thì đến mũi móc đơn thứ ba móc lên 3 xích móc vào chân mũi đơn thứ ba một mũi dời sau đó tiếp tục là mũi đơn đầu tiên nè mũi đơn thứ hai nè mũi đơn thứ ba nè ở cái mũi đơn thứ ba thì móc lên 3 xích móc vào chân của mũi đơn thứ ba một mũi dời tiếp tục sẽ là 3 mũi đơn và các cái mũi đơn các bạn sẽ sắp xếp cho mình cho nó đủ cho cái họa tiết là được ha móc tương tự cho mình cho đến cuối phần cổ này mỗi điểm nhọn thì móc lên 3 xích nè móc vào chân thứ ba một mũi dời sau đó làm tương tự ha khi hoàn tất được đến cuối thì góc các bạn sẽ móc cho mình một đơn một xích và một đơn để tạo góc và tiếp tục mình sẽ viền ở cái phần thân bên này thì lúc này ở đây mình còn lại một cạnh cuối cùng của họa tiết thì mình cứ móc đều ha một đơn ba đơn ba đơn và một đơn nè đã hoàn tất được cái phần viền này thì sau đó tiếp tục sẽ là cái phần lai mà mình tạo cài nút nè móc cho mình vào cái chân mũi đơn này một mũi móc đơn trước sau đó để ý cho mình ở cái phần lai mình sẽ có thân chân móc chân móc xen kẽ với nhau chứ mình không có các cái chân móc cụ thể nha thì các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc chứ không móc vào thân chân móc nè hai mũi móc đơn vào chân móc kế bên thì một mũi đơn nó sẽ tương ứng với hàng kép đơn còn một mũi đơn sẽ tương ứng với chân móc mà mình vừa có được tiếp tục nè là thân sau đó đến chân thì chân móc hai mũi móc đơn thì hai mũi móc đơn này mũi đầu tiên sẽ thay thế cho thân còn mũi thứ hai sẽ thay thế cho chân ha tiếp theo là chân thì mình móc một mũi nè tiếp theo là thân thì móc vào chân móc kế bên hai mũi đơn để mình thay thế nha tiếp tục là chân móc nè móc vào một mũi móc đơn nè ta viền lại được một cái cụm như thế này viền tương tự cho mình cho đến hết và lưu ý ở cái phần lai phía dưới này mình sẽ móc tương tự giống như cái phần cổ tạo ra những cái điểm nhọn nha sau khi hoàn tất cho mình được cái hàng viền của phần thân áo rồi móc thêm cho mình một sợi dây móc xích sau đó mình luồn cái sợi dây này vào cái hàng kép đơn ở phía dưới của cổ áo nè luồn xen kẽ để mình có thể canh chỉnh được độ rộng của phần cổ áo may thêm cho mình một hạt nút để mình có thể cố định lại được phần cổ áo ha tạo hai cục bông cho hai đầu dây thêm xinh xắn ta có thể tăng giảm size phối màu tùy thích để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khi thực hiện mà không hiểu điểm nào có thể bình luận bên dưới cho mình giải đáp thắc mắc ha Chúc các bạn thành công!